Ờ, chào mọi người nhé hôm nay à, sản phẩm Smart hôm giới thiệu với mọi người về cái à, bình rót rượu nha Đấy, đây là một à, lô bình rót rượu bên mình nay mình review cho các bạn về cái tính năng của nó Đấy, đây là cổng sạc này Đấy, đây là cổng sạc này Đấy, có sạc vào và lấy ra để sạc điện thoại này Đấy, công tắc hành trình để đưa chén vào này viên trở để thay đổi thời gian này à, đổ rượu thừa này đây là vòi này à, mình đây mình chính này ở đây có cái công tắc nhé đấy khi mà bật nguồn lên thì nó có công tắc kêu tắc đấy ở đây có nét nguồn này đấy. mình quay hơi sáng nên nó mờ mờ đấy. ok giờ quay thử này đấy bên chở tăng lên một tí đấy tăng lên tí nữa đấy ok đấy rồi ở bên trong này rồi điểm như bát chanh mở mở bên trong ra tắt đi đấy ok rồi bên trong bên trong bên mình làm à, bằng à, máy bơm mini máy bơm chìm nhá và có cái phần chống nước này đấy thì cũng may mà mình có đánh đổ thì à, đấy được phủ silicon rồi đấy. không may mà có đánh đổ thì nước nó cũng không vào mạch được đấy. rồi bay rượu, nắp lại đấy đây màu mã nguyên vẹn đây đấy ok cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé